bạn đang tìm kiếm một trò chơi giải trí thú vị để thư giãn và giải tỏa stress sau một ngày làm việc căng thẳng, máy bắn cá mini hai người chơi sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn và người thân của mình. Với thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển, máy bắn cá mini hai người chơi là một lựa chọn lý tưởng để tận hưởng những giây phút giải trí tuyệt vời bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu bạn muốn. Được trang bị với nhiều tính năng độc đáo và hấp dẫn, bạn sẽ luôn có những trải nghiệm chơi game thú vị mỗi khi sử dụng máy bắn cá mini hai người chơi. Với thiết kế đẹp mắt và tinh tế, máy bắn cá mini hai người chơi được trang bị màn hình hiển thị số điểm và các nút bấm dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng điều khiển và chơi game. Bên cạnh đó, máy bắn cá mini hai người chơi còn được trang bị hệ thống âm thanh sống động và hình ảnh sắc nét, giúp bạn có cảm giác như đang thực sự đánh bắn cá trong lòng đại dương. Với cách thức chơi đơn giản, chỉ cần bấm nút bắn để tiêu diệt các loài cá xuất hiện trên màn hình. Máy bắn cá mini hai người chơi mang lại cho bạn cảm giác hồi hộp và phấn khích khi tiêu diệt được các loài cá khác nhau. Với tính năng đặc biệt, máy bắn cá mini hai người chơi còn cho phép hai người chơi cùng tham gia vào trò chơi và cạnh tranh với nhau để xem ai sẽ là người giành chiến thắng. Không chỉ là một trò chơi giải trí thú vị, máy bắn cá mini hai người chơi còn là một món đồ chơi tuyệt vời để trang trí trong căn phòng của bạn. Với thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt, máy bắn cá mini hai người chơi sẽ là một món quà tuyệt vời cho bạn bè và người thân của bạn. Với những tính năng đặc biệt và thiết kế đẹp mắt, Máy bắn cá mini hai người chơi không chỉ là một món đồ chơi giải trí mà còn là một công cụ kinh doanh hiệu quả. Nếu bạn đang muốn mở một quán game hay phòng chơi, máy bắn cá mini hai người chơi chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn thông minh và tiết kiệm chi phí. Với tính năng đặc biệt cho phép chơi hai người, máy bắn cá mini hai người chơi sẽ thu hút nhiều khách hàng và tăng doanh thu của bạn. Khách hàng sẽ có thể cùng nhau tham gia vào trò chơi và trải nghiệm những giây phút thú vị với nhau, từ đó giúp tăng tính tương tác và gắn kết giữa các khách hàng. Với tính năng trả thưởng hấp dẫn, máy bắn cá mini hai người chơi còn giúp khách hàng cảm thấy hứng thú hơn khi chơi và đồng thời cũng tạo động lực cho khách hàng để quay lại chơi thêm. Bên cạnh đó, máy bắn cá mini hai người chơi còn được trang bị hệ thống đổi thưởng tự động, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính tiện lợi cho khách hàng. Với chất lượng sản phẩm đảm bảo và giá cả hợp lý, máy bắn cá mini hai người chơi là một sản phẩm đáng để đầu tư cho việc kinh doanh và giải trí. Hãy đăng ký mua hàng ngay hôm nay để trải nghiệm những tính năng độc đáo và thú vị của máy bắn cá mini hai người chơi và mang lại những trải nghiệm giải trí tuyệt vời cho bạn và người thân của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm giải trí đa năng với mức giá phải chăng, máy bắn cá mini hai người chơi sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với mức giá dưới 10 triệu đồng, bạn có thể sở hữu một sản phẩm chất lượng cao với nhiều tính năng hấp dẫn và thiết kế đẹp mắt. Màn hình lớn 32 in của máy bắn cá mini hai người chơi sẽ mang lại cho bạn cảm giác như đang chơi tại khu vui chơi siêu thị thực sự, khiến cho trò chơi trở nên sống động hơn bao giờ hết. Với thiết kế đẹp mắt, mẫu mã sang trọng, máy bắn cá mini hai người chơi không chỉ là một sản phẩm giải trí đơn thuần, mà còn là một sản phẩm trang trí đẹp mắt cho không gian của bạn. Đặc biệt, với độ bền cao và tính ổn định trong quá trình sử dụng, máy bắn cá mini hai người chơi sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa và bảo trì trong thời gian dài bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này để kinh doanh hoặc giải trí mà không lo bị hỏng hóc hay bị sự cố xảy ra. Với máy bắn cá mini hai người chơi, bạn sẽ không chỉ tận hưởng những giây phút giải trí tuyệt vời mà còn có thể mở rộng kinh doanh và tăng doanh thu của mình. Vì vậy, hãy nhanh chóng đăng ký mua hàng để trải nghiệm và khám phá những tính năng độc đáo và thú vị của máy bắn cá mini hai người chơi và mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho bạn và người thân của mình. Bạn đang muốn sở hữu một sản phẩm giải trí đa năng và thú vị nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để mua được sản phẩm ưng ý. Đừng lo lắng, hãy gọi ngay cho hotline 08.8888.0532 để được tư vấn và đặt hàng ngay hôm nay. Máy bắn cá mini hai người chơi là một sản phẩm được phân phối độc quyền tại địa chỉ 22 đường số 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Với sự đa dạng về tính năng và mẫu mã đẹp mắt, sản phẩm này sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu giải trí của bạn. Ngoài ra, khi mua sản phẩm tại địa chỉ trên, bạn sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt, bao gồm chế độ bảo hành dài hạn và giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Đội ngũ nhân viên tận tình, giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình mua hàng, từ tư vấn, giao hàng đến lắp đặt và bảo trì sản phẩm. Vì vậy, hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua hotline 08.8888.0532 để đặt hàng và sở hữu ngay máy bắn cá mini hai người chơi độc đáo và thú vị, mang lại cho bạn những trải nghiệm giải trí tuyệt vời.